Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này hay là chưa? Thế nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Nếu mà các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Được không nào? Giống như đã hẹn các bạn từ lúc 10 giờ. Thì ngày hôm nay chị em mình à, có một cái đề và đề này là về sông Hương là một trong những cái đề mà các bạn đề nghị chị làm hôm qua rất là nhiều là một cái cuộc khảo sát Thế là bao nhiêu là những cái câu hỏi khi mà đặt ra là bây giờ thì các bạn muốn là chúng mình sẽ cùng làm với nhau về cái đề bài nào thì cái câu trả lời nhận được nhiều nhất đó là chị ơi Hãy làm một cái đề về sông Hương đi ạ à, Bởi vì em rất là sợ những cái đề liên quan tới sông Hương Nên là chị mong rằng là ngày hôm nay với cái phần phát trực tiếp này chị được chữa cùng với các bạn một cái đề về sông Hương thì các bạn sẽ không còn sợ làm những cái bài liên quan tới trích đoạn sông Hương nữa nhé. Ok không nào? Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đợi đủ 400 bạn chị em mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Hiện tại thì bây giờ chị đã thấy là à, có khoảng à, 250 bạn đang ở đây rồi, rất là nhanh. Chúng mình sẽ cùng đợi 400 bạn. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu tìm hiểu về cái đề bài ngày hôm nay nhá. Được không nào? À, chị chúc em đi ạ, à. chúc gì thế? Chúc thi tốt à? Lớp mấy vậy chị? Em ơi, đây là cái tác phẩm thuộc chương trình ngữ văn lớp 12 nha em Hello Tùng, xin chào em, xin chào các bạn Các bạn cùng gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? À, xin chào Yến, hello em Có bạn nào ở đây đang quan tâm tới sông Hương không? Có thể giơ tay cho chị biết ạ à. Điểm danh xem là có nhiều bạn quan tâm tới cái đề ngày hôm nay không nào và hãy nhớ là nếu như mà người bạn thân của các em cũng đang quan tâm tới dòng sông Hương ấy thì đây chắc chắn sẽ là cái phần phát trực tiếp mà các bạn cần phải tác những người bạn của mình vào đấy. Ok không nào? Rồi nhất trí chúng mình sẽ cùng đợi 1-2 phút nha Bây giờ là chị mới phát trực tiếp được có một phút thôi Nên là chúng mình cứ bình tĩnh đúng không ạ? À chị ơi tuần sau là em thi thử lần cuối em lo quá Lo thì có giải quyết vấn đề gì đâu Đúng không ạ? Cứ bình tĩnh đường hoàng mà ôn tập nhá Sau đó bình tĩnh đường hoàng mà bước vào phòng thi Sau đó cứ bình tĩnh mà xử lý cái đề thi của chúng ta Ok không? Nhất trí không? Nhá Chứ vấn đề là các bạn lo thì cũng có giải quyết được cái gì đâu Đúng không ạ? Lo thì đâu có giải quyết được gì đâu Chúng mình ơi, hãy giúp chị là chia sẻ cái phần phát trực tiếp này về trang cá nhân nha bởi vì rất có thể là cái phần phát trực tiếp này sẽ bị ẩn đi ngay sau khi nó kết thúc Nên nếu như các bạn không chia sẻ về trang cá nhân ấy Thì các bạn có thể là sẽ không xem lại được đâu Mà chị thì chị cho rằng đây là một trong những cái trích đoạn cực kỳ quan trọng của ai đã đặt tên cho dòng sông Đúng không ạ? Đây là một trong những cái trích đoạn cực kỳ quan trọng của ai đã đặt tên cho dòng sông 300 bạn rồi chúng mình ạ Đủ 400 bạn chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nha và hãy nhớ này, đừng quên thả tim cho chị Hiên chứ Làm gì có cái kiểu gần 400 bạn đang xem phần phát trực tiếp rồi Mà chưa cả được 100 tim là như nào hà <laughs> rồi, các bạn ơi à, Đồng ý không nào? À, các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đợi thêm một chút xíu nữa nha Hơn 300 bạn rồi Đủ 400 bạn chị em mình sẽ cùng bắt đầu cái đề này À, trong cái thời gian chờ đợi thì chúng ta đều biết rằng là ai đã đặt tên cho dòng sông ấy là một trong những cái bút ký rất là tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn gần như chỉ viết về một thể loại, đó là bút ký. Và ngòi bút của ông thì đã từng viết nhiều về những vùng đất. Thế nhưng mà có lẽ là ấn tượng nhất vẫn là những trang viết của ông về thành phố Huế. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, Tô ôm ấp một tình yêu trọn vẹn. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Chảy suốt đời văn và đời người của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chúng ta có thể nhìn thấy, có lẽ đó chính là dòng Hương Giang, phải không ạ? Nếu như mà không có những trang viết của ông ấy thì có lẽ Hương Giang đã không long lanh, đã không lấp lánh như thế trong lòng biết bao nhiêu thế hệ độc giả. Mặc dù là chúng ta đã từng đến Huế hay là chưa từng đến Huế. Thế nên là các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình được tìm hiểu về thể loại sở trường của Hoàng Phủ Ngọc Tường này. Chúng mình được tìm hiểu về cái vùng đất mà Hoàng Phủ Ngọc Tường yêu thương vô cùng này chúng ta được tìm hiểu về một con sông của quê hương đất nước mà con sông ấy cũng là con sông mà Hoàng Phủ Ngọc Tường dành rất rất rất rất là nhiều tình yêu. Nên hẳn rằng là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường có lẽ là một trong những cái bút ký cực kỳ là đáng đọc và đáng để tìm hiểu đúng không ạ? Thì chia sẻ một vài nét với chúng mình về cái bút ký này Và nhận ra rằng là bây giờ đã gần được 400 bạn rồi Nên có lẽ là chị em mình sẽ bắt đầu cùng với nhau luôn nhá Được không ạ? Chúng mình ơi, à, chúng mình đã có vở, đã có bút ở đấy chưa ạ? Các bạn đã có vở và đã có bút ở đấy chưa? Các bạn đã có đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng cho cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Đừng chỉ dừng lại ở việc là chúng ta chỉ nghe cho nó xong Mà chị thì chị nghĩ rằng là cái việc quan trọng hơn Là chúng mình nên ghi chép lại những cái gì mà chúng ta cảm thấy hay Cảm thấy ấn tượng, cảm thấy cần thiết Được không ạ? Nhất trí không nào? Ok không các em? Rồi, bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với cái phần bài chia sẻ về một cái trích đoạn trong ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường các bạn nhé. Được không nào? Cái đoạn trích mà ngày hôm nay chúng mình có như sau Bạn nào đã từng thi vào đoạn này rồi ạ? À? giơ tay chị Hiên xem nào Bạn nào đã từng thi vào đoạn này rồi giơ tay chị Hiên xem cái À <laughs> Ai đã từng thi vào đoạn này rồi nhỉ? giơ tay chị Hiên xem nào Chúng mình có một cái trích đoạn như sau ạ à. Từ đây Như đã tìm đúng đường về Sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của những vùng ngoại ô Kim Long Kéo một nét thẳng ừ. thực yên tâm theo hướng Tây Nam, Đông Bắc. Được không nào? Ở phía đó, nơi cuối đường, nó đã thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non. Giáp mặt thành phố ở cồn dã phiên, sông Hương uốn một cánh cung rất nhẹ sang đến cồn hến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi như tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Và như vậy, giống như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest, sông, sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Huế trong tổng thể vẫn giữ nguyên dạng một đô, đô thị cổ trải dọc hai bờ sông. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng sông, khiến cho dòng sông Hương khi qua thành phố Huế đã trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ là một cơ đồ, chỉ là một mặt hồ yên tĩnh Tôi đã tôi đã đến Leningrad có lúc đứng nhìn sông Neva cuốn trôi những đám băng lô xô, nhấp nháy trăm màu dưới ánh sáng của mặt trời mùa xuân. Mỗi phiến băng chở một con hải âu nghịch ngợm đứng co lên một chân, thích thú với chiếc thuyền xinh đẹp của chúng. Và đoàn tàu tốc hành lạ lùng ấy với hành khách tí hon của nó đã băng băng lướt qua cung điện Vua cũ để ra biển Baltic Tôi vừa từ trong khói lửa miền Nam ra đến đây, lâu năm xa Huế, và chính Leningrad đã đánh thức trong tâm hồn tôi giấc mơ lộng lẫy của tuổi dài. Ôi, tôi muốn hóa làm một con chim như đứng co một chân lên trên con tàu thủy tinh để đi ra biển. Tôi cuống quyết vỗ tay, nhưng dòng sông Neva chảy nhanh quá, không kịp cho lũ Hải Âu nói một điều gì với người bạn của chúng đang ngẩn ngơ trông theo. 2.000 năm trước, có một người Hy Lạp tên là Heraclit đã khóc suốt đời về những dòng sông trôi đi quá nhanh. Thế vậy, lúc ấy tôi nhớ lại con sông Hương của tôi, chợt thấy yêu quý điệu chảy, điệu chảy lặng lờ khi nó đi ngang qua thành phố. Đấy là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế, có thể cảm nhận được bằng thị giác, hàng trăm năm có thể cảm nhận được bằng thị giác trăm năm qua trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh vào những đêm hội rằm tháng 7 từ điện, từ điện hòn chén trôi về qua Huế bỗng ngập ngừng như muốn đi muốn ở trao nhẹ trên mặt nước như những vấn phương của một nỗi lòng được không nào các bạn ơi bạn nào đã từng thi vào cái đoạn này rồi ạ à, có thể giơ tay chị xem được không chị muốn thấy cánh tay của các bạn không biết là đã có những cái bạn nào mà đã từng thi vào cái đoạn này rồi ạ à? ai bạn nào nhỉ bạn nào đã từng thi vào đoạn này rồi nhỉ? À, có thể ờ, giơ uh, tay lên cho chị xem được không ạ? Có thể giơ tay lên cho chị xem được không? Rồi, nhất trí. Các bạn ơi, thế thì ở đây chúng mình có nhá một cái trích đoạn nói về vẻ đẹp của dòng sông Hương. Đúng không ạ? Và cụ thể ở đây là chúng ta thấy hình ảnh của dòng sông Hương khi đi qua đâu hả các em? hình ảnh của dòng sông Hương khi mà đi qua à khi đi qua thành phố Huế được nhìn trên cái không gian Huế phải không nào? Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái đoạn này. Có thể thấy ở đây là có rất là nhiều bạn. À, có rất là nhiều bạn À, nói rằng là chị ơi em đã thi vào cái đề này đấy chị ạ à. nhất trí được không nào bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá trước tiên này chị sẽ phân tách các cái đoạn ở đây để các bạn có thể chú ý giúp cho chị trước được không ạ à? tương ứng với đó là đoạn số 1 đây ạ à, số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 cụ thể là chúng ta sẽ có 5 ý cho cái phân đoạn này bởi vì như chị đã nói thì trong cái việc phân tích trích đoạn ấy Cái điều quan trọng nhất là chúng mình cần phải bóc tách được Là cái trích đoạn đấy nó đang thể hiện bao nhiêu ý Cái thứ nhất Chúng ta đều thấy rằng tổng quan của Cái nội dung được chia sẻ trong trích đoạn này đó chính là gì ạ? Đó chính là hình tượng của sông Hương trong không gian kinh thành Huế. Đúng không ạ? Và cái yêu cầu phụ của chúng mình là tình cảm của tác giả dành cho trên các bạn đợi chị một xíu chị cầm cái sạc nhé điện thoại của chị đang hết pin chúng ta có hai yêu cầu ở trong đề bài này ạ à, phải không nào yêu cầu chính là phân tích về vẻ đẹp của con sông hương và yêu cầu phụ yêu cầu phụ yêu cầu phụ của chúng mình ở đây là gì nhỉ yêu cầu phụ của chúng mình ở đây đó chính là chúng ta phải làm rõ về cái tình cảm mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã dành cho xứ Huế ở trong được thể hiện qua cái trích đoạn này. Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau bóc tách năm cái ý đó trước nha. Cái ý số 1 Chúng ta thấy rằng đây giống như là một cái lời thông báo Rằng là sau khi mà đi qua gì nhở sau khi đi qua thượng nguồn, đi qua rừng Trường Sơn Đại Ngàn Trường Sơn Hùng Vĩ Sau khi đi qua ngoại vi thành phố Bây giờ sông Hương không còn mang trong mình một cái vẻ đẹp của một cô gái si gan phóng khoáng và man dại nữa Không phải là hình ảnh của một bản trường ca rừng già rầm rộ giữa những gành thác nữa không phải là hình ảnh của một cô gái nằm ngủ mơ màng Người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại nữa Mà ở đây chúng ta có hình ảnh của một dòng sông Hương Vẫn giống như là một người tình nhân đang tìm về với tình yêu đích thực của mình Là thành phố Huế và con sông này không còn là một con sông vô tri nữa mà nó có cảm xúc ạ. À. Đó là cảm xúc vui tươi Đó là cảm xúc yên tâm Đúng không ạ? Yên tâm và vui tươi khi đã tìm thấy đúng đường về Và chính cái lời thông báo ấy cho chúng ta biết được rằng là Sông Hương đã đang về đến gần với gì ạ? À? Với thành phố Huế rồi Bởi vì có hình ảnh của một chiếc cầu trắng Đó là cầu Tràng Tiền In ngần trên nền trời Và so sánh với hình ảnh nhỏ nhắn như những vành trăng non Có thể thấy rằng là đây là một cái cách chi tiết Đây là một cái so sánh Ờ, một cái cách so sánh rất là hay, rất là thú vị và cực kỳ là giàu chất thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đúng không ạ? Chúng ta chưa biết là cái cầu tràng tiền đó là như thế nào Sẽ có nhiều bạn chưa từng đến Huế Thế nhưng bằng cái cách so sánh này của Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, nó nhỏ nhắn như vành trăng non giữa nền trời của thành phố Huế Được không ạ? Dễ rất dễ dàng để liên tưởng ra Tiếp tục với đó chúng ta còn thấy là gì ạ? Hình ảnh số 2 và nó giống giống như là một tiếng vâng của tình yêu với một cái đường cong làm cho dòng sông mềm hẳn đi. Được không ạ? À? Tiếp tục nhá, ý số 2 Giống như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest Thì sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Có tiếp tục lại là một cái phép so sánh nữa So sánh với những dòng sông trên thế giới Và so sánh đó nhằm cái mục đích gì thì một lát nữa Ở trong phần phân tích chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá Ý số 3 là sự khẳng định cho việc sự có mặt của dòng sông Hương vẫn không làm thay đổi nguyên dạng của một đô thị cổ, đúng không ạ? Thật ra ở đây là nó còn có thêm một hai chi tiết nữa Cụ thể là như thế này các bạn ạ, nó là chi tiết như thế này. Đây ạ. Huế trong tổng thể vẫn giữ nguyên dạng một đô thị cổ trải dọc hai bờ sông, đầu và cuối ngõ thành phố. Những nhánh sông đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp phố phường, với những cây đa, cây dừa, cây cổ thụ và tầng lá u sầm xuống xóm thuyền xúm suýt. À, từ những nơi ấy vẫn lập lòe trong đêm sương với những ánh lửa thuyền trài của một linh hồn mô tê xưa cũ và không thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được. Ok ông ạ? À? Thì ở đây chúng ta trọng tâm vào cái việc là hình ảnh của dòng sông Hương với sự xuất hiện của dòng sông Hương trong thành phố Huế nó không hề làm cho thành phố này mất đi cái nguyên dạng của một đô thị cổ mà thậm chí nó còn đem đến một cái vẻ đẹp chúng ta còn nhìn nhận thấy rõ ràng hơn về cái vẻ đẹp kiến trúc đậm chất đô thị cổ của cái thành phố này với sự xuất hiện của dòng hương giang ok chưa ạ tiếp tục ý số 4 nhé thì mình sẽ có ở đây đó là hình ảnh của những chi lưu cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc cái phần này là phần nói về lưu tốc của dòng sông hương được đặt trong cái mối liên hệ đối lập, so sánh đối lập với hình ảnh của con sông Neva, với cái lời nói của Heraclit để cho chúng ta thấy rằng là nếu như những cái dòng sông trôi đi quá nhanh khiến cho tác giả cảm thấy nuối tiếc và hụt hẫng thì tác giả đã bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với cái lưu tốc lững lờ chậm chạp của con sông này. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị. Và cuối cùng chúng ta có một cái chi tiết rất là hay Đó là chi tiết số 5 Ở cái phần trích đoạn này mà các bạn cần nắm được nhá Đó chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gọi tên sông Hương qua cái góc nhìn âm nhạc và tình yêu của mình. Đó là gọi sông Hương là điệu slow tình cảm dành riêng cho Huỳnh. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị nhá Đây là một cái chi tiết rất là đắt giá mà các bạn cần phải chú ý nhá. Được chưa nào? Thì đấy là cái phần chị bóc tách với chúng mình về năm cái ý năm cái chi tiết mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu để nói về vẻ đẹp hình tượng của dòng sông Hương Đương nhiên nha, cái ý lớn nhất vẫn sẽ là Hương Giang Trong cái không gian của kinh thành Huế Dòng sông Hương khi đã vào đến thành phố Huế Thế thì chúng mình ơi, Chúng mình đã đã nắm được cái phần này chưa ạ? Trước tiên là bóc tách Chị cho rằng đây là cái thao tác quan trọng nhất Bởi vì khi mà các bạn biết bóc tách ấy Thì các bạn sẽ thấy là cái phần phân tích mình sẽ không bị sót ý Mình sẽ làm nó một cách chỉn chu hơn Mình sẽ biết là sắp xếp từng cái phần phân tích ý một là gì, ý hai là gì Bởi vì về cơ bản thì chị cho rằng là cái bước định hướng đấy chính là một trong những cái bước quan trọng nhất ạ Các bạn có nhất trí điều đấy không và đã nắm được cái vấn đề này chưa? Các em đã nắm được cái vấn đề này chưa ạ? Quan trọng là phải hiểu nhá Nếu không hiểu thì lại để nói lại Và đây cũng là cái cách mà chị hướng dẫn các bạn ở trong cái khóa học 10 ngày Học đến khi nào mà mình hiểu thì mới thôi Được không ạ? À? Thế nên đó là lý do vì sao mà khóa học 10 ngày là cái khóa học, khóa học tổng ôn cuối cùng ấy từ trước đến giờ các bạn ấy đã có những cái số điểm bứt phá rất là cao Có những bạn ban đầu xuất phát điểm chỉ với 7 điểm thôi Về sau đạt được hơn 8 cộng Thậm chí có những bạn được 9 điểm Và khoe với chị rằng chị ơi em không bao giờ em tin nổi là em có thể đạt được cái số điểm văn như thế nên là chị thông báo lại nha Khóa học này thì ngày 12 tháng 6 sẽ chính thức khai giảng Chúng ta sẽ chỉ còn có 5 ngày nữa À 4 ngày nữa đúng không để đăng ký khóa học 10 ngày thôi Để bắt đầu bước vào cái buổi khai giảng và đến với cái buổi học đầu tiên cùng với chị Thế nên những bạn nào mà chưa biết về cái khóa học này á Thì hãy tìm hiểu giúp cho chị nha Ok chưa nào rồi, chúng ta bóc tách ra thành 5 cái ý nhỏ trên một cái ý lớn Đó là hình tượng của không gian kinh thành Huế Được chưa nào? Bây giờ sẽ là cái phần mà các bạn quan tâm nhất đây Đó chính là phần bài viết các em nhá Ok chưa ạ? Đây sẽ là phần bài viết của chúng ta Cụ thể chúng ta có cái phần bài viết như sau có hai cái cách mở bài Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Thật ra ấy, là ngay lập tức chúng mình có thể nghĩ ra được rất nhiều cách mở bài Chứ không phải là hai cách Các bạn có thể hoàn toàn đi từ hình ảnh của những dòng sông Ai đó đã từng nói rằng Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như Văn Cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông Lô Hùng Tráng, nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta, đang, ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nếu Hoài Vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông Vàm Cỏ tha thiết chờ phù sa, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại song hành cùng với sông Hương đi vào trái tim của bạn bạn đọc qua ký ai đã đặt tên cho dòng sông và để lại ấn tượng với bạn đọc là đoạn trích. Từ đoạn trích đó, ta hiểu thêm về vẻ đẹp của dòng sông Hương trong không gian kinh thành Huế và đặc biệt là tình cảm của tác giả dành cho xứ Huế, ví dụ như thế. Chị vẫn còn nhớ là có một bạn đã từng sử dụng, bạn ý tên là bạn tự nhiên chị quên mất tên bạn ý ta bạn ấy đỗ ngoại thương ạ à, và bạn ấy là thủ khoa môn văn bạn ấy được 9,5 môn văn của tỉnh Phú Thọ thì phải tự nhiên chị chị ờ, chị quên mất bạn ấy chị gặp bạn ấy mấy lần rồi mà sao không hiểu chị quên đâu em ơi đúng đúng là chị kiểu như là bị hậu covid thật sự luôn đấy à đúng rồi có cả bạn mai mai gì à, mai hồng ngọc cũng là cũng là thủ khoa khối D đấy nên là cũng là học khóa 10 ngày luôn và cái bạn mà chị nhắc với các em mà thủ khoa của tỉnh Phú Thọ cũng là cũng là khóa 10 ngày luôn em ạ à. Thế nói chung là không hiểu vì sao nhưng mà cái vía của khóa học 10 ngày này rất tốt đấy chúng mình ạ à. Đây là chia sẻ thật lòng nhá Chứ không phải để nói cho vui đâu mà đây là cái chia sẻ thật lòng Bởi vì những cái câu mà bọn chị nhận được nhiều nhất sau khi mà các bạn ấy biết điểm và thi xong ấy Đối với các bạn học sinh khóa học 10 ngày là toàn kiểu Chị ơi em giống như kiểu là em không thể nào mà em gọi là nghĩ được là mình lại được cái số điểm cao đến như thế bạn bạn bạn bạn ý bạn ý tên là gì nhỉ mà đã từng có video clip ở trên kênh youtube học văn chị yên bởi vì chính chị là người phỏng vấn bạn ý nhá mà tự nhiên chị <laughs> quên mất bạn ý là sao à chị nhớ rồi minh hương minh hương minh hương đúng rồi đúng rồi rất thông cảm chị giờ sau hậu covid nên là nhiều khi cũng quên những cái thứ mà bản thân cho rằng không thể quên luôn ấy thật sự luôn ấy rồi nào các bạn ơi May là vẫn chưa quên cái việc có hẹn với các em là được rồi đúng không? <laughs> rồi chúng mình quay trở lại đây cùng với chị nhá. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có cách mở thứ hai này. Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Đã ai tới Huế mà chưa một lần thử nghe ca Huế trên sông Hương? Nàng Hương ấy chính là biểu tượng của xứ Huế mộng mơ Và dưới ngòi bút của Hoàng Phù Ngọc Tường Nàng mang một vẻ đẹp nữ tính dịu dàng nhà văn đã dựng lên một bức tranh thiên nhiên với phong cảnh hữu tình, bộc lộ vẻ đẹp của một dòng sông kiều diễm qua bài ký. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Nổi bật ở đó là vẻ đẹp của sông Hương trong không gian kinh thành Huế, được thể hiện qua đoạn trích từ đây được không ạ? Từ đó, bạn đọc thấy được tình cảm sâu nặng tha thiết của nhà văn dành cho xứ Huế. Chị vẫn còn nhớ bạn ấy còn chia sẻ với chị, bạn ấy bảo là chị ơi, cái hôm mà em đi thi văn á, vào sông Hương xong rồi kiểu em sướng lắm, em vui mừng lắm bởi vì tự nhiên trong đầu em lúc bấy giờ không hiểu sao cứ văng vẳng tiếng chị đọc. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Thế nên là chị cảm thấy rất hạnh phúc về điều đấy. Hạnh phúc là như thế đấy các em ạ. À. Đơn giản là khi mà các bạn đi thi, các bạn làm được bài và các bạn cho chị những cái phản hồi rất là nhỏ thôi Nói rằng là chị ơi Đi thi mà em cứ nghe giọng, giọng chị văng vẳng bên tai Và lúc đấy em cứ viết viết viết viết thôi Hy vọng rằng là chúng mình năm nay cũng sẽ như thế nhá Trong một cái bài làm nào đấy Mà có thể gọi là <laughs> Thấy cái tiếng văng vẳng của chị Hiên xuất hiện bên tai Thì hãy viết viết viết viết Và đương nhiên viết là phải viết đúng Viết là phải viết đủ Và viết là phải viết hay Ok không ạ? À? Nhất trí là như thế nhá Được không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nhá Rồi, đây là thêm một cách nữa Thôi, chỉ mà hai cách thế là đủ rồi Vào phần phân tích đi ạ Chúng mình có luận điểm số 1 Thông tin về tác giả tác phẩm Thì chị có như sau Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn Đồng thời cũng là một nhà khảo cứu văn học văn hóa Ông là một nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo và sở trường là viết thể ký Ông cũng là người có công đưa thể ký về Việt Nam, phát triển lên những tầm cao mới. Và ai đã đặt tên cho dòng sông, được ông sáng tác vào ngày mùng 4 tháng 1 năm 1981, là một trong 8 bài ký được xuất bản lần đầu vào năm 1986. Tác phẩm đã làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó là thấm đẫm trong những trang văn lòng yêu nước của ông, được truyền tải qua những hiểu biết sâu rộng và lối hành văn hướng nội xúc tích và tinh tế. Trong ai đã đặt tên cho dòng sông? Sông Hương chính là đối tượng để khảo cứu, làm nên vẻ đẹp của xứ Huế, Chính vì vậy, sông Hương đã được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ góc độ địa lý đến lịch sử, qua góc độ văn hóa, thơ ca. Và cụ thể với trích đoạn được đề cập, ta nhìn thấy hình ảnh của Hương Giang trong không gian của Kinh Thành Huế. Được không ạ? À? Xong nhá, vậy là cũng nêu được luôn về vị trí của cái đoạn trích đây không chỉ dừng lại ở cái việc là nêu về tác giả tác phẩm đâu mà cái việc là chúng ta cũng cần phải nêu ra được về vị trí của trích đoạn nha chúng mình ơi ok chưa ạ bây giờ thì sẽ là đến cái phần quan trọng nhất đó là phần phân tích trích đoạn được không ạ đó sẽ là phần phân tích trích đoạn thật ra thì cái bài này ấy, chị vẫn cảm thấy chưa được ưng ý cho lắm nên là các bạn lớp 10 ngày và các bạn đang tham gia trong khóa học của chị Hiên cứ yên tâm là chị sẽ sửa lại thêm thắt để cho nó hay hơn nữa và chị sẽ gửi cái file này cho các em nhá Các bạn ở trong các khóa học của chị Hiên cứ yên tâm ạ Và đặc biệt là khóa 10 ngày Bởi vì như chị đã hứa là vẫn đang với một cái mục tiêu là mỗi ngày Gửi cho các bạn thêm một cái bài văn tham khảo mà Đúng không? Đấy là quyền lợi mà các bạn được nhận Nên mong là như thế nhá Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có này Phần thứ nhất Chúng ta khái quát về hình tượng sông Hương nha Khái quát về hình tượng sông Hương Bởi vì đề bài của chúng mình là hình tượng mà Và hình tượng thì chúng ta phải khái quát chung về cái hình tượng đó đã Xong bắt đầu mới đi phân tích cụ thể về hình tượng chứ Đúng không ạ? À? Rồi thế thì ở đây chúng mình có nhá Sông Hương vốn là dòng sông biểu tượng cho mảnh đất cố đô Nơi Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra lớn lên Và ưu ái dành quá nhiều tình cảm cho mảnh đất này hơn thế, dòng sông này còn là biểu tượng cho văn hóa Huế, tâm hồn con người Huế. Mà cũng bởi vì Hoàng Phủ Ngọc Tường luôn gắn liền với thành, phế, thành phố Huế mộng mơ và dòng hương răng lung linh biến ảo. Thế nên nó đã nuôi dưỡng mạch máu văn chương nơi tâm hồn của nhà văn Khơi nguồn cảm hứng bất tận giúp ông viết nên những trang tùy bút Viết nên những trang bút ký đầu tiên ký ức về sông Hương luôn đẹp đẽ và vẹn nguyên trong trái tim của ông mỗi khi nhớ về. Ông từng tâm sự những điều tha thiết. Các bạn ơi, đây là dẫn dắt, nhưng dẫn dắt cũng đồng thời là lý luận. Lý luận để người ta hiểu là vì sao Hoàng Phủ Ngọc Tường lại lựa chọn sông Hương, chứ không phải là sông Lô, chứ không phải là sông Đà, chứ không phải là sông Hồng là bởi vì nhà văn này dành quá nhiều tình cảm cho Huế thương. Thế nên dòng sông Hương cũng là con sông đã trở đi trở lại trong rất nhiều những tác phẩm của người nghệ sĩ này. Nhất trí ông ạ? Chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, tiếp tục này, chúng mình có ở đây. Những kỷ niệm thời thơ ấu như những đêm nghe ca Huế dù cách nay đã hơn nửa thế kỷ nhưng tôi vẫn không quên. Ngày đó, những đêm ca Huế không sân khấu đèn màu, không micro, người người nghe bệt ngồi bệt dưới nền đất để thưởng thức âm nhạc. Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh suốt những năm tháng xa, tôi xa sông Hương sau này, để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi là Con sông quê hương. Sông Hương trong những trang văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường được nhìn nhận dưới các góc độ địa lý, lịch sử, văn hóa, thi ca, cuộc đời dưới góc nhìn nào cũng đều ấn tượng cả đặc biệt nhất là hình ảnh của con sông được soi chiếu trên không gian của kinh thành huế các em có biết là trong cái đoạn này những cái ý nào mà chúng mình nhất định phải có không đây ạ à, cái thứ nhất sông hương biểu tượng cho mảnh đất cố đô thứ hai sông hương là biểu tượng cho văn hóa huế tâm hồn con người huế được không ạ? À? Thứ ba, sông Hương được nhìn nhận trên các góc độ và cuối cùng đó là soi chiếu trên không gian của kinh thành Huế để dùng cái phần này giống như một cái phần kết nối vào cái ý tiếp theo trong bài phân tích này. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức phân tích trích đoạn cùng với chị hay nói cách khác là đi làm rõ về vẻ đẹp của hương giang các em nhá. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng mình sẽ có có thể thấy trong hành trình sông Hương về với Huế giống như một hành trình kiếm tìm và đuổi bắt. Đó là hành trình khám phá chính bản thân mình của dòng sông này. Khi thì như bản trường ca của rừng già, khi thì như một cô gái si gan phóng khoáng và man dại, khi thì giống như người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Và đặc biệt là hình ảnh của một dòng sông Hương khi về với không gian của thành phố Huế. Dòng sông bây giờ không còn là một sinh thể vô tri Nó đã trở thành một dòng sông có linh hồn Giống như một người tình nhân đang chuẩn bị được gặp lại người yêu mình sau bao ngày xa cách Niềm vui như tỏa ra mênh mang từ đây, như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long. Được không ạ? Đó, chúng mình có một câu này trích ra, bắt đầu phân tích nhé. Hoàng Phủ Ngọc Tường sử dụng rất đắc địa biện pháp tu từ nhân hỏa. Con sông có cảm xúc, và cảm xúc đó là vui tươi, là sự yên tâm khi đã tìm đúng đường về với thành phố thân yêu. Đó là tâm trạng của một người đi xa, đang tìm được đường về nhà náo nức bồi hồi, giống như bản thân vừa phải vượt qua một hành trình nhiều thử thách, nay đã được gặp gỡ thành phố thân yêu. Cảm giác hạnh phúc dường như lan tỏa mênh mang cả dòng sông Con sông qua những dòng văn của người nghệ sĩ trở nên có tâm hồn gần gũi với bạn đọc hơn bao giờ hết để rồi, tác giả đã đan cài vào những trang văn của mình hình ảnh so sánh sông Hương với sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest. Nếu như chúng ta có hiểu biết về những dòng sông này, thì ta đều thấy đây là những con sông mang linh hồn của thành phố, biểu tượng văn hóa của quốc gia mà nó chảy qua. Từ đó, ta thấy được lòng tự hào của tác giả đối với sông Hương, đối với dòng sông của quê hương xứ sở. Đó là lòng tự hào về con sông này và lòng tự hào về vẻ đẹp của thành phố Huế được không ạ? Thật ra ở đây các bạn có thể làm sâu hơn về cả cái chi tiết đó chính là một cái chi tiết rất giàu chất thơ. Chiếc cầu trắng in ngần trên thành trên nền thành phố, nhỏ nhắn như những vành trăng non và tiếng vâng của tình yêu. Thì cái này chị sẽ bổ sung cho các bạn trong cái bài viết mà chị dành tặng cho các bạn học sinh đang tham gia trong các khóa học của học văn chị Hiên cũng như là đang tham gia trong khóa học 10 ngày sẽ khai giảng vào ngày 12 tháng 6 nha. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Được không ạ? À? Các bạn cứ yên tâm Rồi chúng mình có ý tiếp theo ạ à. Sông Hương được nhìn ngắm trong không gian của kinh thành Huế bằng con mắt kiến trúc và hội họa sự xuất hiện của một dòng chảy khi đi qua kinh thành vẫn giữ nguyên được kiến trúc của đô thị cổ Vừa có nét trầm mặc phảng phất không khí xa xưa Vừa có nét hiện đại trong thời điểm hiện tại Có thể thấy sông Hương cùng với những chi lưu của nó đã tạo thành những đường nét thật tinh tế một không gian Huế được tái hiện trên những trang viết tài hoa Đó là hình ảnh của nhánh sông đào tỏa đi khắp phố thị Là những cây đa cây dừa đã nhiều năm tuổi Rồi ánh lửa thuyền trài Hệ thống hình ảnh được sắp xếp rất tinh tế Tạo ra không khí bình lặng cho khung cảnh Thể hiện một vẻ đẹp yên bình cổ kính Của mảnh đất cổ đô Và tạo được dấu ấn riêng về kiến trúc của, thính, của kinh thành Huế Với bạn đọc Được không ạ? Ý số 2 Tiếp tục Ý số 3 nha Như sau ạ Sự ảnh hưởng của những chi lưu ấy trên dòng sông Hương và hai hòn đảo nhỏ trên sông đã khiến cho lưu tốc của dòng sông này thay đổi đáng kể so với nơi thượng nguồn hay ở nơi ngoại vi. Bây giờ dòng sông chảy chậm, cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh. Để làm rõ ràng hơn cho lưu tốc của con sông, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sử dụng nghệ thuật đối lập. Có hình ảnh của một dòng sông Neva chảy đi quá nhanh Còn dòng sông Hương thì trôi đi thật chậm Tác giả muốn nhấn mạnh vào cảm xúc tiếc nuối mất mát Khi dòng sông chảy nhanh đến như vậy Để từ đó nâng tầm khái quát về quy luật trôi quá nhanh của một dòng sông Bằng lời nhận định của Heraclit Đã khóc suốt đời về những dòng sông trôi đi quá nhanh với biện pháp này, tác giả đã nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa dòng chảy của hai con sông. Thế rồi, đây ạ, à, nhấn mạnh vào sự khác biệt dòng chảy của hai con sông, đồng thời thể hiện sự biết ơn với dòng sông Hương vì điệu chảy trôi lặng lờ rất chậm của nó. Thế rồi từ những điều ấy, tác giả đã ưu ái gọi dòng chảy của sông Hương bằng góc nhìn âm nhạc. Đó là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế Lưu giữ ký ức của những đêm hội hoa đăng ngay khi phát hiện ra quy luật dòng chảy đặc biệt của dòng sông Hương, dường như dành riêng cho Huế để lưu giữ ký ức của người dân xứ Huế. Có phải chăng đó cũng chính là tình cảm của con sông này dành cho mảnh đất quê hương xứ sở? Dòng sông bây giờ không phải là một dòng sông vô tri Mà đã trở thành một dòng sông có tâm hồn Thấu hiểu tình cảm, cảm xúc của con người để có thể phát hiện ra điều đặc biệt ấy, có lẽ nhà văn đã nhìn vào dòng chảy của con sông này trên hai góc độ tình yêu và âm nhạc. Cả cuộc đời gắn bó với Huế thương, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhiều lần tâm sự về tình cảm của mình dành cho mảnh đất này. Thuở ấy, dòng châu hóa còn hoang dại, chim nhạn đậu đầy bãi. Hoa tầm xuân mọc trên với cỏ lau, chính là hoa tường vi thơm ngát những khu vườn bây giờ. Tôi qua đây, yêu mến dòng sông nên ở lại, dãy cỏ, lật đá, trồng cây từ buổi ấy. Sáu bảy trăm năm trôi qua, mỗi tấc đất khát bỏng này đã uống biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Tôi nhìn ra nơi ở, tôi nhìn ra ở nơi mỗi con người quanh tôi chịu nặng một nỗi lòng thương nhớ cây cối và nét điềm tĩnh của mảnh đất mà họ đã cày cuốc và gieo hạt. Tình yêu thương dành cho dòng sông quê hương đã thôi thúc ông ngắm nhìn dòng sông này trên nhiều góc độ. Dòng sông không muốn trôi quá nhanh vì yêu thương mảnh đất kinh thành. Dòng sông không muốn trôi quá nhanh có lẽ vì không muốn xa người tình nhân đã rất lâu mới gặp lại và chi tiết, điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế thực sự đã gây được ấn tượng sâu đậm trong tâm thức bạn đọc để rồi nó như trở thành một nét hằn riêng khi nhớ về dòng chảy dùng rằng này. Con sông dùng rằng, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu được không ạ? Các bạn chú ý giúp cho chị nhá Đấy là cái phần mà chúng mình có thể phân tích về cái trích đoạn mà chúng ta vừa có với nhau ở đây sau đó thì chúng mình sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu phụ Và các bạn đều biết rằng yêu cầu phụ là gì nhỉ chúng mình nhỉ? À, yêu cầu phụ của chúng mình ở đây là cái tình cảm của Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho xứ Huế Đúng không? Thế thì chúng mình có thể viết như sau Đây ạ, à, lý luận một chút để cho người ta thấy rằng tại sao mà Hoàng Phủ Ngọc Tường lại dành nhiều cái tình cảm cho mảnh đất Huế thương như vậy Chúng ta có ở đây ạ à. Hoàng Phủ Ngọc Tường cất tiếng khóc chào đời tại Huế. Huế không phải quê gốc, nhưng là nơi nhà văn lớn lên, trưởng thành và gắn bó nhiều. Có lẽ cũng chính vì điều này mà ông yêu thương thành phố Huế thiết tha. À, chúng mình ơi phải có những cái từ mà trả lời thẳng thắn vào cái câu hỏi nha có rất nhiều các bạn trả lời những cái yêu cầu phụ nhưng mà cứ đi lan man lan man ở bên ngoài mà nhưng mà về cơ bản là cái mà chúng mình cần là những cái câu trả lời rất trực tiếp ví dụ người ta hỏi tình cảm mà hoàng phủ ngọc tường dành cho xứ huế như thế nào mình trả lời luôn bằng những cái cụm từ như là sâu nặng là thiết tha ok chưa ạ rồi như sau tình cảm ông dành cho huế nói chung và sông hương nói riêng là vô cùng sâu nặng đây là những từ để mình có điểm ạ à các em ơi nhất định phải viết được vào nhá Rồi tiếp tục Nhìn vào những trang văn của người nghệ sĩ này Bạn đọc phát hiện ra Chảy suốt đời văn và đời người của Hoàng Phủ Ngọc Tường là dòng sông Hương Nhưng ngược lại Nếu như không có những trang viết của ông Thì Hương Giang đã không long lanh như thế Trong lòng biết bao nhiêu người đọc Dù đến hay chưa đến Huế Phải yêu Huế lắm Gắn bó với Huế lắm Tác giả mới dẫn người đọc vào không gian đó cùng với mình để thấy lòng lắng lại, đánh thức người đọc hoài niệm về những tình cảm dành riêng cho mảnh đất cố đô yêu dấu và đặc biệt là dòng sông Hương. Có người từng đến Huế, nếu mai kia Hoàng cầm dã từ cuộc chơi, thì sau lưng ông vẫn có dòng sông đuống đưa tiễn, và cũng nói theo cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường rằng Mai kia tôi về ngủ trên đồi, hẳn ông sẽ có dòng sông Hương đưa tiễn với tất cả tấm, với tất cả tấm tình hào hoa đam mê mà ông đã dành cả đời văn của mình dâng hiến cho Linh Giang xứ Huế. Được không ạ? Sông Hương vào Huế đã đến với những trang văn, đã đến với bạn đọc qua những trang văn trang hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường và bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông để bạn đọc từ đó cảm nhận được sâu sắc về mối tình sâu nặng giữa Hoàng Phủ Ngọc Tường và Huế Thương Lời tạ từ của nhà văn này dường như thêm một lần nữa khắc sâu hơn vào trái tim của độc giả về mối tình nặng sâu. À, chúng mình sử dụng thêm những cái lời trích dẫn, những cái lời tâm sự bộc bạch của Hoàng Phủ Ngọc Tường để thấy được rõ hơn về cái tình cảm sâu nặng đó. Được không ạ? À? Và cũng là làm cho bài viết của chúng mình có thêm những cái ngữ liệu liên hệ mở rộng hay hơn như sau. Như một người đã chiêm nghiệm trong im lặng và trong sương khói chỉ để giữ lại những nét đẹp sâu thẳm của thiên nhiên. Từ dưới đáy kinh nghiệm của một đời cầm bút, tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình vào tác phẩm, vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông. Nó xanh biếc và yên tĩnh như một lẽ vĩnh hằng trong cảnh vật cổ đô. Được không ạ? Sau đó luận điểm số 4, khái quát về những cái đặc sắc liên quan tới nội dung nghệ thuật và cuối cùng kết bài thôi. Được không ạ? Những bút ký về dòng sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường nói chung và ai đã đặt tên cho dòng sông nói riêng có thể nói đã trở thành kinh điển khiến cho bạn đọc vẫn luôn nao lòng khi nhớ về. Bởi thế, cho dù trong những trang văn của ông, dấu chân lữ hành của ông đã lang thang qua những dòng sông Sen của nước Pháp hay sông Volga của nước Nga, đi suốt những dòng sông Việt từ sông Hồng, sông Đuống, sông Lô đến dòng Hiền Lương, thạch hãn quê nhà, yêu dấu, thì hay tận tụy dòng sông Thu Bồn của xứ Quảng, sông Côn đất Võ, nhưng dòng sông phương Nam đầy nắng phù sa thì cuối cùng Với Hoàng Phủ Ngọc Tường Vẫn là những yêu thương dành dụng cho lời tạ từ hôm nay Được không ạ? À? Vẫn là những tình cảm dành cho dòng sông Hương yêu dấu Và lời tạ từ ấy Chính là dành cho Hương Giang Cho xứ Huế mộng mơ Mảnh đất mà ông đã dùng cả cuộc đời của mình để đi về Được không ạ? À? Ví dụ là như vậy thì các bạn ơi, cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng mình có thể nhìn nhận được vẫn cứ là cái vấn đề bóc tách ngữ liệu Thế nên chị rất mong rằng là bản thân các bạn sẽ chú ý giúp chị đến cái phần này nha được không ạ? À? Hãy chú ý cho chị đến cái phần này nhá Sau đấy thì cái phần triển khai thì chúng mình cứ triển khai từng ý một thôi Ok không nào? Được không? Được không các em? Rồi Cảm ơn các bạn vì à, buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị và lắng nghe thêm một cái bài viết về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chị nhắc lại nha. Hãy đăng ký ngay khóa học 10 ngày bởi vì khóa học này sẽ cai giảng vào ngày 12 tháng 6. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ là cái hành trình tổng ôn lại về tất cả kiến thức trước khi mà chúng mình thi Trung học phổ thông quốc gia với cái mục tiêu là bứt phá để đạt số điểm văn cao nhất. Thế nên chị rất mong rằng là các bạn có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu về cái khóa học này và nhận ngay cái bộ tài liệu tặng bao gồm 12 cuốn để ôn lại về kiến thức nhá để ôn lại về kiến thức của các tác phẩm nếu như các em vẫn đang bị rỗng kiến thức nha nếu như các em mà chưa học về bài này thì đương nhiên là các bạn sẽ không làm được rồi cái cốt lõi đầu tiên là chúng mình phải ôn lại kiến thức nền đã thế nên là trước tiên là cứ gặp chị hiên trong khóa học đấy để ôn lại kiến thức nền đã rồi mình nghĩ đến cái việc làm đề được các em ạ à. Nhá, ok chưa nào Rồi, tạm thời thì chúng mình sẽ dừng lại tại đây Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi phần phát trực tiếp này Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại chúng mình nhé Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nha Bye bye